Tôi yêu một người bình thường, chẳng cần lo điều gì đâu Chẳng cần cao sang quyền quý nhưng em cũng chẳng thua kém gì Chỉ cần bên em mà thôi Hi, xin chào khán giả của BO Studio và hôm nay Linh đang đứng tại công ty Phúc Giang BCI là một nhà phân phối ủy quyền tại Việt Nam của các thương hiệu như là JBL, AKG, Sabrap à, và những sản phẩm đó cũng đang được kinh doanh và bán tại BO Studio thì hôm nay Linh và các bạn cùng tham quan cái showroom này nhé nãy giờ thì mình cũng đã xem qua những cái dòng uh, sản phẩm mà như bluetooth rồi là loa thì bây giờ uh, đến cái gian hàng này này khang nghĩ là đây sẽ là cái gian hàng mà bên bu là đang uh, kinh doanh nhiều nhất đúng rồi sản phẩm mà bên bu mình đang có uh, đem đến cho khách hàng đó là à. cái gian hàng về uh, cái sản phẩm studio cho phòng thu đây cái loa này đây phòng thu của bu đang sử dụng nha hai cặp lần 308 với lại 306 đến 305 thì uh, nghe thì uh, 3 năm rồi rất tốt vẫn là vẫn rất tốt rất là ok à, dành cho kỹ thuật mid những cái giọng với lại của các khách hàng livestream ấy thì khi mà nghe giọng là mid lại thì câu này à, mid vocal á, rất là ok nha thì à, thuộc những cái nhạc nào cũng được nhưng mà vocal mình rất là sáng đây thì đây con mid B120 con này thì à, Linh đã test nhiều ở trên kênh rồi thì à, tất cả các khách hàng tất cả các bạn nghe sẽ biết được là uh, cái giá tầm trung nhưng mà chất lượng hát rất là thoải mái đây đó thì uh, cũng có nhiều khách hàng hỏi là à. ồ tại sao B120 với lại B220, B420 ấy thì nó nhìn nó hao hao giống nhau vậy nè à, như nó khác cái gì thì uh, ở đây thì có sẵn có anh kỹ thuật ở bên hãng á thì anh sẽ giải thích giải thích giải thích rõ hơn để cho khách hàng hay là cho các bạn ừ. nghe được cái đó nha thì ok thì uh, mình cũng xin phép để uh, uh, giới thiệu đến cho linh cũng như là các bạn về những cái điểm khác biệt mà cái dòng B120, B20 và B420 thì đầu tiên á thì cái việc mà à, những cái dòng mà sâu so với dòng trước là như 120 nè, 220 và 420 yeah. thì dạ. những dòng như 220 và 420 thì nó sẽ có cái uh, cái cái độ nhạy nó cao hơn bởi cái chất liệu cái vật liệu mà uh, sử dụng trong cái những cái mặt bên con condenser nó sẽ tinh khiết hơn yeah. Dạ. giúp cho cái việc thu âm chi tiết hơn. nó sẽ chi tiết hơn và nó yeah. Dạ. cũng sẽ nhẹ nhàng hơn trong cái môi trường phòng thu okay. các bạn không phải cần phải gào thét lên để đạt được những cái chất giọng cũng như là à, cái khả năng thu mà nó nó, nó tối ưu nhất Đúng và rồi. cái thứ thứ thứ hai á mà À, khác biệt lớn nhất giữa B420 mà so với 220 và 120 đó chính là B420 có hỗ trợ cho chúng ta đó là cái khả năng à, điều chỉnh cái hướng thu đúng rồi nó có ba hướng đúng ừ. rồi ở đây thì các bạn thấy là nó sẽ có ba hướng thu đây ừ. đó là chúng ta sẽ có thể uh, uh, thay đổi được ba cái hướng khác nhau đó là à, trước sau uh, ờ, cariot tức là cariot trước trước và cái dòng omnicariot tức là nó sẽ tròn. vòng tròn luôn Chính xác. tức là các bạn có thể uh, không chỉ là các bạn thu âm một mình thôi ví dụ như các bạn có nhóm ca nè top ca hoặc là song ca hoặc là các bạn thu cùng với là nhạc cụ thì cái việc mà các bạn sở hữu một cái sản phẩm như là V420 á nó cũng sẽ tiện hơn khi mà các bạn có những cái nhu cầu mà nó khác nhau cho cái việc với lại hả nó sẽ thu nhạc cụ tốt hơn đúng không đúng rồi, nhạc cụ à, ví dụ như mình sử dụng những cái nhạc cụ mà với cái cái âm lượng nhỏ như là sáo chút hoặc là những cái à, đàn guitar mà với những cái dây số Đúng 6 rồi. đi đó là cái tiếng nó quá nhỏ thì với B420 thì những cái à, vấn đề đó nó sẽ được giải quyết cho các bạn nên là các bạn có thể à, sở hữu một cái con mic với cái giá thành nó tương đối cao hơn so với lại à, 120 và 20 nhưng mà cái lợi ích thì nó lại là rất là ok dạ yeah thì uh, linh cũng đã giải thích cái sự khác biệt nó ở trên kênh rồi thì ở đây thì à, anh ở bên hãng nó sẽ giải thích rõ hơn, chi tiết hơn thì à, các bạn có thể vô khu nhà cụ hay thu Google là nó sẽ hút hơn chi tiết hơn à, tiếp theo là đây là micro USB thì hiện tại thì cũng đang bán nó rất là tiện và gọn các bạn thì cái này à, anh có thể hỏi là anh có thể à, trả lời là ừ. cái này nó khác gì với mấy thằng này à, nó có gọn hay là nói xa ok thì uh, đây là con uh, à, USB uh, à, micro USB C44 Lyra là một cái dòng mà thu âm cũng sẽ là thuộc condenser nhưng mà nó là condenser USB tức là chúng ta không cần phải cắm vào sao cạc hoặc là mixer như những cái dòng micro kia mà dạ. các bạn chỉ cần uh, cầm một cái mic này cùng với lại cái dây kết nối nó là USB Type C ra uh, USB để các bạn cắm vào máy tính và các bạn có thể thu mọi nơi thì cái việc mà khi mà hãng họ cho ra cái sản phẩm này á thì cái điểm khác biệt của nó so với những cái à, dòng sản phẩm chuyên nghiệp kia á, tức là với những cái người dùng nào mà à, các bạn thường hoạt động ở trong phòng thu cần cái sự chuyên nghiệp thì các bạn sẽ chọn những cái dòng sản phẩm như là B120, B220, B420 còn với những bạn nào mà à, thường hay mà di chuyển nhiều các bạn thường có những cái đoạn gọi là ngẫu hứng á, freestyle kiểu như là thu âm ngẫu hứng nó gọi là demo á ví dụ như là ừ tôi có thông tin đó tôi muốn demo lại liền ừ. tôi phải lấy ra tôi chơi liền chính xác chứ không có nói à... tại âm nhạc nó sẽ luôn luôn nó có cảm hứng đúng riêng rồi, đúng, đúng rồi. không ra thì thì cái con Lyra này con mix USB này sinh ra cho những cái bạn mà là thích ưa thích cái sự cảm hứng ưa thích đúng cái rồi. sự di chuyển liên tục thì bạn chỉ cần lấy nó ra cùng với lại một cái uh, dây USB nói vào điện thoại hoặc là máy tính là các bạn ok với một phần đó là dành cho những cái người ví dụ như là à, thu voi để cho đọc báo đúng đọc rồi, đài đúng, đúng không gửi về gửi về tổng đài hay là gửi về nó đơn giản hơn nhiều so với mà các bạn phải đem theo vừa sao cạc rồi về mic rồi dây nhỏ tùm lum các bạn chỉ cần đem một cái mic usb này thôi là mọi thứ mọi vấn đề của mình được giải quyết đấy còn đấy thì uh, bên bu thì đang kinh doanh những cái mặt hàng này cũng khá tốt anh tại vì sao nói về giá và chất lượng nó khá tốt thì cho nên nhiều người rất là mua để mà livestream yeah. thì thay về thu âm thì họ còn livestream để giọng hát mình nó khỏe ừ. hơn thì đó những cái con mic này ok về tai nghe thì à, cũng khá là bán chạy hai cái mẫu này đây K52, K72 thì à, cũng có một cái câu hỏi của khách hàng hỏi là tại sao à, hai cái này thông số nó gần gần giống nhau nhưng mà nó có sự khác biệt gì à. đó thì ở đây thì sẵn thì ờ, để cho ở bên hãng trả lời cho tất cả các khách hàng luôn thì linh cũng đã giải thích ừ, cho những người đã hỏi rồi nhưng mà bây giờ à, muốn anh có thể trả lời ok thì uh, cái điểm khác biệt ừ. đầu tiên mà khi mà cầm hai cái sản phẩm này lên đó và dễ nhận biết nhất đó là cái dây ấy thì cái dây của K72 sẽ dài hơn một chút so với lại K52 yeah. Dạ. cho cái việc mà chúng ta thu âm á, nó cũng sẽ cái dây nhỏ nó tuy nó hơi dài nhưng mà thì mà chúng ta di chuyển nhiều á, nó cũng sẽ ờ, đơn giản hơn rồi cái điểm thứ hai tức là cái driver của thằng K52 chỉ là professional driver bình thường thôi à, tức là à. những cái driver uh, đơn giản là cái nơi cái nơi mà đúng để rồi. cái tay nghe mình làm vô đúng không cái cái củ tay á cái củ à. tay trên củ tay thì với K72 thì nó sẽ là professional 40 mm driver tức là nó sẽ lớn hơn củ loa nó sẽ lớn hơn cho ra cái tần là số cái âm lượng nó, ừ, lớn cái hơn âm lượng nó sẽ ờ, lớn hơn thoáng hơn và yeah. cái dạ. tần số âm của thằng uh, ờ, K72 á, sẽ xuống thấp hơn khoảng chừng hai hẹp uh, so với K52 và cái khoảng cách đó nó sẽ quyết định rất là nhiều cho cái việc mà các bạn thu âm thì cũng có nhiều khách hàng à, cầm hai cái lên nó chỉ khác một cái số thôi và khác đúng cái số tần số ở trong cái dây và cái tần số hẹp thôi để nhưng mà, để mà để mà ảnh hưởng mà nghe này kia thì mới biết được đúng, rồi, đúng không xác. Thì, uh, cái ừ. con ừ. cái con số hẹp đó mà để mà đạt được ờ, một chỉ số thay đổi thôi là phải thay đổi cả dây cả driver cả rất là nhiều thứ à, trong nó đó. sẽ chi tiết chính xác dạ. là nó không phải là chỉ là thay đổi một cái số đơn giản đó thì ờ, ừ. uh, việc mà trải nghiệm của các bạn nó sẽ phụ thuộc vào cái sở thích cũng như là cái nhu cầu sử dụng Đấy ok thì bây giờ nè thì ở à, đây những cái sản phẩm mà BU bán thì uh, Linh cũng đã trải nghiệm hết những cái tai nghe hoặc là micro ở đây rồi thì uh, hiện tại thì đây, đây mixer nè thì nghe nói là bên đây uh, mixer này hát và livestream cũng được đấy thì bây giờ mình sẽ thử ha mình thử cái này okay. như nào chứ ở đây ở nhà mình đã hát mấy mic này rồi bây giờ mình thử cái cái này với lại cái mic B120 hoặc là mic nào cũng được ok để xem chất lượng như thế nào thì à, bây giờ Khang sẽ à, setup một cái bộ à, với cái mic B120 hoặc là 420 cùng với một mixer Socrap yeah. Dạ. sẽ hát để cho Linh trải nghiệm cái sản phẩm ngày hôm nay nha Ok, okay. rồi thì bây giờ mình đã setup sẵn một cái uh, cái combo đó chính là mic uh, ờ, Soundcraft Notepad 12 FX một cái ừ. mixer cùng với lại uh, chiếc mic phòng thu B420 thì uh, với chiếc uh, Soundcraft á, mixer thì ngoài việc mà nó trình diễn uh, cho những cái sân khấu live á, ngày hôm nay uh, nó là hỗ trợ thêm cái đầu cắm USB để bây giờ Ờ, Linh sẽ cùng với ờ, mình thử nhau là cái thư bay đúng không? Base này sẽ kết nối yeah. và trải nghiệm như thế nào. Ok. Thì thường thường đó là cái mixer á, thường đó, nó sẽ cái cái cổng USB ít có lắm. Nó sẽ không có kết nối thẳng, nó giống như một cái driver để trên máy tính để mình kết nối phần mềm. Thì bây giờ cái cái cái, cái ờ, mixer này nó kết hợp được có driver để mình có thể kết nối vô phần mềm thu âm để mình thu luôn từng track riêng ví dụ mic 1 hoặc mic 2 gì đấy thì mình sẽ thu được tất cả từng các đi thì à, bây giờ Linh sẽ test và hát thử một bài để cho mọi người nghe được cái chất âm của cái mixer này thông qua microphone B420 AKG ha Hey, one two, one two, ok à, Các bạn đã nghe được cái độ vang à, khi Linh thu âm ở trên cái phần mềm Cubase Thì bây giờ Linh sẽ hát một bài hát của Vũ Duy Cánh Dễ thương ha Đấy thì à, chất âm với lại à, tất cả mọi thứ ở đây thì rất là ok trên tay nghe rất là sáng ở đây mình chỉnh được độ gain à, bass trung chép luôn Tôi yêu một người bình thường Chẳng cần lo điều gì đâu Chẳng cần cao sang quyền quý Nhưng em cũng chẳng thua kém gì Chỉ cần bên em mà thôi Chỉ cần em luôn dạng dỡ bên là tôi chẳng mong một thứ ăn gì đâu tôi yêu một người bình thường chẳng sợ ai cơm giật mặt chỉ sợ em không được vui khi em ở cạnh bên tôi chẳng make up khi ra đường chẳng phấn son khi chúng được yeah yeah vì em luôn luôn đẹp nhất trong lòng tôi no, no, no, no. ok à, nhiêu đó được rồi à, và sau khi hát thì nó cũng không có thua kém gì một cái sao cạn tại vì thứ nhất là cái tập âm nó sẽ không có nhiều nhiễu điện thì cũng không có nhiều luôn à, và nó phù hợp cho những cái người mà thích là vừa hát karaoke ra loa bằng những cái effect ở trên sẵn ở trên cái thằng mixer này với nhiều cổng input output đấy hoặc là ban nhạc gì đấy còn một cái nữa là có thể thu âm vừa ra loa mà vừa thu âm ở trên phần mềm đấy thì à, nếu mà à, những cái người có những cái nhu cầu đó thì nên em mua những cái cái, cái mixer như thế này ha ok thì uh, trải nghiệm sản phẩm cũng đã trải nghiệm và tham quan thì cũng đã tham quan thì không ừ. biết là cái buổi tham quan showroom của VGI ngày hôm nay của Linh thì Linh sẽ cảm thấy như thế nào? Ờ, đầu tiên thì ờ, vui tại vì mình được đến đây để mình trải nghiệm cái showroom của BGI Phúc Giang à, về loa, về âm thanh mình nghe và mình sờ đến và nhìn thấy những cái công nghệ mới tiên tiến đặc biệt là mình test được cái mixer tại vì đó giờ Linh chưa test mixer với lại phần mềm Cubase thì lên test thì mixer này nó kết nối USB qua máy tính để mình có thể hát được ở trong phần mềm thì cũng là ok nói chung là hay các bạn đã nghe à, và các bạn có gì thắc mắc thì các bạn cứ liên hệ đến BU Studio sẽ giải đáp những cái thắc mắc đấy rồi thì uh, cảm ơn uh, Linh đã đến uh, showroom của BGI ngày hôm nay tham quan cũng như là giới thiệu cho các khán giả biết về những sản phẩm của Phúc Giang DJI dạ. thì bây giờ thì nếu như các bạn bất cứ câu hỏi nào bạn có thể à, comment cho video của BO Studio là gửi inbox à, để được à, link cũng như là à, cũng sẽ có thêm mình hỗ trợ để các bạn cái câu hỏi để các bạn gặp tới trong cái thời gian sử dụng và sản phẩm sắp tới yeah. Dạ. ok giờ thì à, xin chào và, và gặp lại, gặp lại.